Qua phần trò chơi vừa rồi chúng mình đã biết được cây hoa đào và cây hoa mai, cả cây hoa phượng nữa. Ngoài ra còn rất nhiều loài cây và cô tin chắc rằng các con cũng biết rất nhiều loại cây đúng không nào? Chúng ta cùng đến với bài tập số 1 nào. Bài tập số 1 yêu cầu các con kể tên các bộ phận của một cây ăn quả và tác dụng của từng bộ phận với sự phát triển của cây. Các con ghi nhớ nhé, chúng ta có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là kể tên các bộ phận của một cây ăn quả. Nhiệm vụ thứ hai của các con đó là nêu tác dụng của từng bộ phận với sự phát triển của cây. Với bài tập này cô sẽ dành cho các con 3 phút để làm. Xin mời thời gian của các con. đậu trên cành chim hót liêu lo liêu lo là vừa rồi các con đã cùng làm bài tập với một bản nhạc rất là vui đúng không bây giờ các con hãy cùng với cô đối chiếu phần bài làm của các con với đáp án của cô nhé cô có một cái cây ăn quả và các bộ phận của cây đó là gì nhỉ thứ nhất đó là rễ cây và rễ cây dùng để hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây đấy các con ạ. Rễ cây này thường cắm sâu vào đất để dễ dàng hút được nước và chất dinh dưỡng của đất. Tiếp theo đó là gốc, gốc là phần gần rễ, thân cây và cành cây. Cây có rất là nhiều cành, chĩa ra nhiều hướng đúng không nào? Gốc, thân và cành có tác dụng tích lũy và dẫn truyền nước và chất dinh dưỡng về để nuôi các bộ phận khác trên cây đấy